Timo đi lượm rác dưới nước cho Tiun đi nào Dạ Đây nè Người cá Tiun Con tìm được cái này Tiếp tục lượm nữa đi con Rác còn nhiều lắm đó Dạ Tuân lệnh Nhưng tại sao con phải đi lượm rác dưới nước vậy Việc này là của con người mà Đúng rồi Con người vô ý thức Xả rác xuống nước gây ô nhiễm môi trường Còn Tiun muốn con lượm rác cho con người thấy đó Mà suy nghĩ lại hành động của mình Dạ Con hiểu rồi con tìm được một bịch rác nữa nè Giỏi lắm, Tuy Mô Và đây chỉ là bài tập của con thôi Khi người cá tuôn thả con trở về thiên nhiên Con nhớ mỗi ngày phải bơi lụm rác dưới nước như vậy nhé Dạ, con nhớ rồi Con cảm ơn người cá Ti đã giúp cho con nhận ra nhiệm vụ sống trên đời của mình